rồi anh canh đỡ đây à anh đây đấy tôi chừng chập bấm cái nào thì, anh bấm thì nó, nó hết tôi chừng chập bấm cái nút nào bấm bấm cái nút đây là là, là nó hết bấm xuống là nó vô hình mà không bấm là nó tắt à à thấy chưa rồi rồi đứng đứng đứng dòm này nghe ừ, Vậy, ừ. để tôi cúng nó nghiêng nghiêng ở cái bàn thờ ra ra rồi cúng giái ha cúng giái cha lấy mẹ à, này à. sinh ra con là, là điều à rồi nhưng mà trước khi cứu á cái đầu là đội cha đội mẹ chẳng phải đội chính quyền dù có anh làm cái chức phận gì anh cũng lấy cái buông xuống à. cúng cha mẹ tổ tiên mình rồi à. tôi, tôi đứng bên để cho nó thấy cái mặt nữa anh pha đây đây này nha rồi rồi thấy mẹ thấy mẹ rõ không thấy rồi á ừ. nam mô di đà phật nam mô di đà phật dạ. Phật bà mẫu mẹ quan âm nên con ra à, đây à, con của bà lê hòa tuổi thọ 75 tuổi bấm chưa chưa má trần thị bảy xin được à, thọ thọ 89 tuổi anh tám đây thì em xin đến viên năm tổ tiên ông bà lê con vì à, việt nam cũng tổ tiên ông bà cha mẹ báo hiếu làm thành con lê ông bậc cao gia tộc nhà vua đầu tiên nên cũng lại ba lễ hai lễ bốn bước là khác nhau đây con này tất cả bằng bước bằng nước dân tộc tổ quốc được sống cảnh thanh bình cuộc thái dân an nhân dân được cung no áo ấm sống cảnh thái bình trân trọng trân trọng bấm bên hai tay bấm tắt đây